Mai ta xa rồi Chẳng thể nói nhau đôi lời Ngày qua anh đã quá yêu em một đêm cô đơn lại trôi Anh thân thờ và suy nghĩ Về em, về những yêu thương Anh yêu em nhiều Chỉ mong em sẽ hiểu Em là hạnh phúc đời anh Chẳng còn bên nhau thật lâu Để rồi ngày mai xa nhau Ngày em đi khoảng lặng trong tim anh Yêu em mãi mãi Yêu em suốt kiếp Ngày tháng cứ trôi Sao chỉ mình anh thôi Hạnh phúc ấm áp Căn phòng xưa vẫn còn Nhưng nụ cười em đã mãi xa rồi Yêu em mãi yêu em suốt kiếp hãy để cho anh thêm một lần yêu em được mãi ấm áp hiu quanh khi đêm về nhưng anh biết giờ đã mất em rồi người ơi yêu em mãi mãi Yêu em suốt kiếp Ngày tháng cứ trôi sao chỉ mình anh thôi Hạnh phúc ấm áp căn phòng xưa vẫn còn Nhưng nụ cười em đã mãi xa rồi Yêu em mãi mãi Yêu em suốt kiếp Hãy để cho anh thêm một lần yêu em Được mãi ấm áp Quanh khi đêm về nhưng anh biết giờ đã mãi mất em người ơi nhưng anh biết giờ đã mãi mất em người ơi